thôi quay lại clip của bên ờ, cơ sở lọc Quốc Ngày hôm nay sẽ chia sẻ cho anh em về một môn ờ, sản phẩm chơi bầu cua không tan anh em nhé Đó thì trước màn hình em Thì bên cơ sở của mình chuyên cung cấp tất cả các loại hộp bầu cua ha, Đấu trường, hộp bầu cua 5 năm hoặc là bầu cua chống tài thợ Hộp ngang, đó, hộp nặng mặt Đều cung cấp cho anh em chơi năm 2020 này Thì hôm nay thì Lộc uh, sẽ làm tiếp tục về mặt hàng bầu cua mà miếng dán chậm hộp ha để cho anh em hiểu thêm về sản phẩm miếng dán chạm hụt bầu cua không tan năm 2020 này ha thì bắt đầu uh, Tết chuẩn bị sắp tới rồi anh em nhé thì anh em uh, hãy lựa chọn cho mình một sản phẩm ha uy tín và chất lượng ha để có thể mua về chơi những cái sản phẩm về bầu cua hiện nay thì khi vào sòng sớm người ta đó để mình nói cho anh em hiểu nè làm sao mà các anh em không cần cháo đồ ha không cần phải cháo hột hay là cháo nắp các em vẫn có thể chơi được và đồng thời nếu như anh em chưa được thì hãy rờ vào hộp của người ta được ha chạm vào hộp người ta được thì các anh em mới bịp người ta được anh em nhé nhiều anh em nói là ừ không cái đồ đạt gì hết không chạm một không này nọ mà làm sao bị được người ta thì cái đó là không có đâu anh em nhé cái đó thì nếu như người ta chơi những cái sản phẩm như là bên cơ sở mình cung cấp á, thì có thể bịp được chứ còn bây giờ mà đồ đạt không có cháo được hoặc là không có chạm hột được á, thì làm sao mà bịp được người ta đúng không anh em người nào nó bịp được đó là mình bỏ tay bên mình ờ, không có thể nào mà không tự nhiên mà đi vào sòng người ta mà bị được là không có nhá đấy thì hôm nay thì hột thì hột chợ bình thường anh em nhé hột chợ bình thường mình sẽ lấy cái cục lâm châm cục lâm châm ờ, mình thử qua cái ờ, hột dán dĩa cho anh em xem và cái miếng dán <clears throat> chạm hột là như thế nào và mình sẽ chỉ kỹ càng cho anh em về cái sản phẩm miếng dán chạm hột ha đây là bộ hột không tan của bên cơ sở mình nhé đó, hột dán dĩa không tan ha đó. <laughs> rồi bỏ bao hồn vào đây là cục 500 ha, anh em nhé cục trăm là cực kỳ là mạnh luôn ha đó cục trăm này mạnh lắm để mình thử nhé, đó anh em thấy không cục trăm cực kỳ là mạnh này đó mình sẽ thử qua đồ ha đó nó sẽ không hít và mình sẽ test qua thơ cái thông mình luôn anh em thấy không đó để có thể chơi cho anh em uh, cái dáng chạm hột này nó ok ha anh em thấy không 500 không hít vô tư luôn đó rồi cái miếng dán này là như thế nào thì trên tay của mình sẽ có miếng dán mình đã đầu tư miếng dán luôn anh em nha miếng dán cho anh em đó, đầu tư miếng dán này để có thể làm video clip à, chỉ cho anh em để anh em có thể, thể hiểu sâu hơn về cái sản phẩm à, bầu cua miếng dán chậm hột không tan này anh em nhé đó thì nó cực kỳ là nhỏ thôi anh em nhé trên tay của mình là miếng dán này anh em nhìn này hai này ba miếng này đó, nhìn thấy không anh em nó cực kỳ là nhỏ thôi các anh em nhìn có thể là không thấy đâu đó, thì ba miếng này thì cái nguyên lý của nó chơi thì các anh em tất nhiên khi vào sòng người ta các anh em chạm một hộp cũng được hai hộp cũng được hoặc ba hộp cũng được ha ba hộp cũng được nha anh em nhá thì bây giờ mình sẽ chạm ba hộp cho anh em luôn đó thường thường là ví dụ anh em vào chạm được một hộp thì cũng được rồi một hộp thì tỷ lệ của nó đánh thì nói chung ra thì nó nó hơi lâu một tí hai hộp thì nó nhanh một tí còn có thể ba hột tất nhiên các anh em cũng ví dụ một cây hai cây ba cây lúc nào các anh em vẫn có thể đánh được ha và cái miếng dán này nguyên lý của nó là khi nào có nó sẽ rung và không có nó sẽ không rung cho anh em nhé đó và một á là anh em có thể vào làm vào cái máy bắt này vào cái điện thoại này ha. bất kể cái điện thoại này có thể làm máy bắt được đó. hai nữa là anh em có thể sử dụng những qua những chiếc nón ha chiếc nón thì cực kỳ là bao đẹp cho anh em luôn anh em không cực kỳ là đẹp luôn đó các anh em thấy không đó nón này là chuyên để đánh bầu cua và tài xỉu luôn anh em nhé đó và báo rung không tan ha đó và chiếc nón này bây giờ mình chạm vào và mình sẽ đổi chiếc nón này lên và trước tiên mình sẽ đổi chiếc nón này lên nha anh em nhé rồi mình đợi chiếc nón này lên rồi mình đợi chiếc nón này lên xong là mình sẽ sử dụng một bộ rung này đó, cái bộ rung này nó sẽ đi kèm theo chiếc nón này anh em nhé hoặc là đi kèm theo chiếc điện thoại và cái rung này các anh em có thể bọc con người ha bọc bất kể ở đâu cho anh em có thể cảm nhận được cái rung này nè khi nào có nó sẽ rung lên cho anh em ha khi nào có khi nào mình bỏ đây ha đúng không anh em thì tất nhiên các anh em sẽ cảm nhận được cái độ rung của nó nhé đó nó sẽ cảm nhận được cái độ rung của nó đó cái này không nó sẽ hoạt động ha khi mình bật máy lên nó sẽ là hoạt động đây cái này là mình sẽ nhét vào trong người anh em nhé đó cái này mình nhét vào trong người mình đánh đó rồi còn cái này thì mình sẽ chạm trực tiếp vào ba mặt cho anh em xem nhé thì bây giờ các anh em đi vào sòng ha mình sẽ lấy một cây ra mình chạm vào con bầu đi ha thì các anh em chạm vào con bầu mình sẽ quấn ngược lại con cua cho mình nha nè ta cách chơi này anh em sẽ có một tiếng mở ở đây các anh em chơi thì mình sẽ vấn kỹ ha mình sẽ vuốt cái này lên đó rút cái này ra nó sẽ dính vào đầu tay của mình rồi anh em thấy không đó rồi mình sẽ chạm vào mặt con bầu đó rồi mình thả xuống đó các anh em thấy không thả xuống thì bình thường các anh em nhìn này đó không tan tích gì nhìn mặt bầu vẫn bình thường đúng không đó một cây mình sẽ lấy ra một cây nữa anh em nha tiếp tục một hộp này mình đã chạm bầu rồi ha tiếp tục cái này cũng vậy thôi nè các anh em vuốt ra cho mình ha vuốt ra để sẵn đầu tay nè các anh em ha để sẵn đầu tay bình thường ha các anh em ha đó để sẵn đầu tay bình thường và mình sẽ cầm hột lên chạm vào mặt bầu liếc đi ha cái này ha chạm vào mặt bầu ha liếc nhẹ đi rồi các anh em thả xuống đó nó sẽ không tan tích gì anh em ha đó mâm mình sẽ, sẽ thổi cái mâm và tiếp tục mình sẽ làm một nữa anh em nhé mình sẽ vuốt cái này ra đó vuốt ra có này ha đó và mình để sẵn đầu tay đúng không anh em đó để sẵn trên đầu tay và tất nhiên tiếp tục mình sẽ chạm tiếp mặt bầu nữa ha một chạm thả thả xuống các anh em thấy không đó thì anh em nhìn này tất cả các mặt bầu các anh em sẽ bình thường đúng không anh em tất cả mặt bầu sẽ bình thường và mình xin nói luôn cho anh em nè đó các anh em chạm vào mặt bầu rồi thì tất nhiên các anh em sẽ quýt ngược về mặt cua cho mình nha đó, nón thì mình đã đổi rồi ha và mình sẽ test vài cây để em xem được cái hiệu quả của con mai cái cái loại bầu cua báo rung không tan này anh em nhé bầu cua báo rung không tan thì các anh em phải chạm được hột đó, nguyên lý của nó phải chạm được hột các anh em mới chơi được còn mà nếu như anh em không chạm hột mà nói về chơi á thì cực kỳ là khó luôn anh em nhé. đó mình sẽ lắc cho anh em xem bây giờ mình để ba con bầu cho anh em nhé. rồi máy thì mình đã bọc con người rồi anh em nhé. máy thì mình bọc người rồi như cái này như cái này thì trong người mình nó rung nó báo về mặt cua cho mình rồi đó nó báo về mặt cua thì tất nhiên cái này một là anh em muốn tức tay về cua hai nữa thì anh em có thể muốn sinh tả có người muốn sinh tả lên tay các anh em ra dấu hiệu để có thể quấn về mặt cua hoặc là anh em muốn chắc thì khe những con khác ha hoặc là muốn ăn luôn thì quấn về mặt cua cho mình nha đó ờ, các anh em thấy không hai cua một gà đúng không anh em tiếp tục mình lắc này rồi cái này cái này máy vẫn rung anh em nhé máy vẫn rung thì tất nhiên tỷ lệ cua của nó đã lên rồi anh em nhé máy vẫn rung trong người mình nó báo báo rung rồi anh em nhé thì tất nhiên cua đã lên đó cái máy này mình cầm ở tay nè anh em này đó cái rung này là cực kỳ lầm em thôi anh em nhé anh em nào kẹp trong tay các anh em biết thôi chứ còn ngoài ra thì không thể nào biết đó cái này mình sẽ để lại trong, trong người mình để mình thể nhận biết được ha đó mình đã kẹp vào trong đùi của mình rồi đó cái này muốn tất tay bị cua luôn đó hai cua một nai đúng không nè tiếp này rồi máy vẫn rung anh em nhé máy mình vẫn cảm nhận được cái độ rung của nó là vẫn còn con cua này thì cái nón này quấn là bao chuẩn luôn anh em nhé không bao giờ sai được ha thì cái nón này có thể quấn cho anh em từ uh, mét hai quay đầu đó thì cái này có anh em cũng quấn cua hoặc là các anh em bỏ các anh em quấn khe cho mình là cua gà cua cá gì đấy nhá đó cua gà cua cá có đủ luôn anh em nha thấy ok chưa đó tiếp này rồi cua vẫn lên nữa anh em nha bây giờ cái này thấy không nếu như cái này muốn chạm được ba hộp thì tỷ lệ lên rất nhanh ha đó thì cua vẫn là cua cái này vẫn có thể đánh cho mình được cua đó ok chưa tiếp này rồi như cái cây này như cái cây này máy ha hiện tại của mình máy của mình đã báo không rung rồi anh em nhé thì chỉ bằng một giây hai giây là mình đã biết được có hay không rồi như cái này nó đã không rung thì tất nhiên cua không lên cua không lên á thì cái cây này các anh em khen cho mình ha tôm hoặc là bỏ con cua ra ai đánh cua anh em bắt hết cua đánh về con tôm con gà hoặc là con bầu con cá gì đấy bỏ ai bắt đánh cua bắt hết cua quýnh về con tôm cá gà bầu nha đó tôm cũng không có con cá chỉ có gà bầu đúng không gà bầu tôm đó và không có con cua đúng không anh em đó tiếp này mình sẽ làm vài tay nữa anh em nhé rồi như cái này máy vẫn không rung anh em nhé chỉ còn một đến hai giây thôi là mình có thể biết được trong này có con gì rồi đúng không anh em thì cái nón này bao chuẩn cho anh em luôn trăm phần trăm không tan luôn anh em nhé đó thì bây giờ các anh em vẫn quýnh cho mình là con con nai hoặc con bầu ha con bầu hoặc con tôm gì đấy ai đánh cua bắt hết cua cho mình luôn nha đó hai gà một con bầu đúng không em tiếp mình sẽ làm cây hai cây nữa thôi anh em nha rồi như cái này như cái này máy vẫn không báo rung anh em nhé đó, máy vẫn không báo rung thì tất nhiên cái này cũng gà nai cá gà bầu ai đánh cua bắt hết đó, đúng không gà bầu nai ok tiếp tục rồi rồi rồi rồi máy bắt đầu máy bắt đầu rung rồi anh em nhé đó máy bắt đầu rung rồi máy bắt đầu rung thì tất nhiên con cua trong này trăm phần ngàn cua sẽ lên đó thì các anh em quấn tất tay về mặt cua luôn ai quấn xuống mặt bầu bắt bầu quấn à, những con khác anh em có thể bắt khe qua cho mình về con cua hoặc là quấn chính diện về con cua luôn đó hai cua một nai đúng không anh em bắt hết bầu quấn diện cua ăn đủ rồi nè đó rồi mình sẽ làm một cây nữa và mình sẽ khép lại video này tại đây anh em nhé đó. <coughs> rồi như cái cây này máy báo không rung anh em nhé để mình lấy máy ra đúng không máy báo không rung này máy báo không rung thì cái này muốn cho mình con tôm hoặc con nai hoặc con bầu con gà tôm nai hoặc bầu gà này nhé tôm nai hoặc bầu gà đó máy không rung có nghĩa là không có cua đó, không có cua thì ai quấn cua các em bắt hết quấn về cho mình những cái mặt như là tôm nai bầu gà ha đó tôm có này nai có bầu có này anh em cá này ha đúng không anh em đó thì cái sản phẩm là miếng dán chậm hụt báo rung này sẽ đi theo anh em để anh em có thể đi vào sòng của người ta về môn bầu cua hiệp này ở bầu cua mới nhất này đó thì có thể tôi làm được chủ được cuộc chơi này các anh em chạm hột là các anh em có thể chơi được rồi hột thì anh em học trồn chạm hột vào thì bình thường ha chạm hột vào bình thường các anh em nhìn bình thường hơn đúng không anh em nhưng mà cái hiệu quả đánh của nó thì 89 đến 90 là chính xác tuyệt đối luôn nếu mà quýnh lên chiếc nón này đấy thì các anh em xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bên cơ sở là phát tài nhé đồng thời muốn mua hàng hoặc là muốn uh, tìm hiểu về sản phẩm này uh, liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0981 52179 hoặc là 0966 52179 nhé sẽ gặp trực tiếp mình đấy thì mình xin chúc anh em năm 2020 này về một bộ phu biệt mới nhất này 2020 này thành công và chiến thắng anh em nhé chào anh em